Xin chào quý anh chị, mình tên là Tuyền. Hôm nay mình làm video giới thiệu tới anh chị chiếc xe Mitsubishi Xpander màu nâu số tự động. Đây là mẫu xe được nhiều người quan tâm và đặt mua nhiều nhất hiện nay. Xe Mitsubishi Xpander số tự động có kích thước tổng thể là 4.475 mm chiều dài, 1.750 mm chiều rộng và 1.700 mm chiều cao. Khoảng sáng gầm xe là 205 mm Trọng lượng không tải của giờ với số tự động là 1240kg, số chỗ ngồi là 7 người. Loại động cơ 1.5 MIVEC. Có dung tích xi lanh là 1499cc, công suất cho ra công suất tối đa là 104 mã lực ở vòng tua 6000 vòng trên phút. Dung tích bình nhiên liệu là 45 lít, sử dụng nhiên liệu là xăng. Hộp số tự động 4 cấp Ờ, trợ lực lái uh, tay lái điện với uh, địa hình là trong khu thị thì nó xe nó rất là nhẹ tay lái nhẹ và linh động còn với uh, ở đường trường thì tay lái sẽ ở đầm chắc xe tắc chắc tay lái hệ thống treo của xe thì là, là phía trước thì là MC Fashion với lò xo cuộn còn hệ thống uh, thống treo sau nó là thanh xoắn Xe này à, có lốp trước và lốp sau đều à, có kích thước là 205 trên 55R16 Và phanh phanh trước thì nó là phanh đĩa, còn phanh sau đó là phanh tăng trống Mức tiêu hao nhiên liệu của xe là 6,2 lít với ở chế độ đường kết hợp và 7,6 lít ở đường đô thị và 5,4 lít ở đường trường. Xe Xpander số tự động thì được trang bị chìa khóa thông minh cao KOS Ờ, khi quý vị các bạn mà đến gần xe thì không phải ấn ở trên nút bấm điều khiển của chìa khóa mà chứ quý vị chỉ cần ra ấn cửa phát cửa cửa cửa lái thì sẽ bấm bấm vào nút ờ, đen đen ở trên cái ờ, tay lắm cánh cửa này thì xe đã tự động mở rồi trong xe như vậy là bạn thấy phần uh, ờ, tắp lô của xe rất đẹp nét bắt mắt với uh, nội thất ghế da có màu be sữa ngoài màu vàng be đấy đây, số tự động 4 cấp tiến lùi số tiến thì có 3 tiến số 1 số 2 và số 3 số 3 thì nằm ở chỗ ờ, tay nắm có nút bấm kia khi các bạn ờ, bấm vào đấy xong rồi gài số 3 vào đây uh, vô lăng tích hợp uh, tích hợp chân ga tự động và chế độ dành tay tai nghe bluetooth chỉnh âm lượng màn hình hiển thị uh, đồng hồ rất là rõ nét còn đây là công tác chỉnh gương chiếu hậu của xe trái phải xây kính và một công tác cân bằng điện tử phía bên trên là nút info là thông tin của bảng ờ, đồng hồ điện tử để điều chỉnh ờ, bảng đồng hồ ờ, xe được trang bị màn hình DVD 7 inch cảm ứng đa điểm và ngoài ra có trên cái nút âm lượng của trên màn hình thì có um, kết nối NFC cho những dòng điện thoại hỗ trợ tính năng chạm gần. Tôi sẽ quay hàng ghế giữa của xe và bên trong xe. Đấy, đây là đang quay hàng ghế giữa. Cái hàng ghế giữa này thì có thể gập được. Đấy, kết hợp với hàng ghế thứ ba tạo thành một mặt phẳng để cho quý vị có thể ờ, để được những cái đồ cồng cành như là ví dụ như đệm chẳng hạn Đấy. hoặc những cái uh, đồ đạc là nó quá khổ thì nó có thể đè được rất linh động của cái dòng xe Xpander này Đấy, nội thất bên trong của của xe dây thắt an toàn tay lắm cửa đây tôi sẽ ờ, gập cái hàng ghế gập cái hàng ghế thứ ờ, giữa này thứ hai này Đấy. gập hàng ghế này thì có thể ờ, để cho mình vào hàng ghế thứ ba ừ. ngồi rất thoải mái à, khoảng khoảng cách uh, của ngồi trong của người ngồi trong xe giữa với hàng ghế thứ ba thì người ngồi cao mét 7 vẫn ngồi thoải mái tại vì uh, trần xe rất là cao nhìn nội thất bên trong này à, tôi quay chi tiết uh, từng và quay chậm trong bên trong nội thất của xe Đấy. đây là cổng sạc DC 12V ở dưới là hốc để tài liệu hoặc là chai nước Đấy, bên này cũng thế bên lại cũng thế Đấy. đây phần đằng sau xe đường sau xe này tôi sẽ tiến lại gần để cho quý vị các bạn xem đây cái dây ở trên cái uh, ghế này thì có thể là kéo lên phát là gập ghế vào à, cái dây cái dây ờ, dây đen này là thả cái, cái tựa tự gáy của ghế Đây, kéo dây lên Đây, ờ, gập lại cái ghế này ghế hàng ghế thứ ba gập vào sẽ tạo thành một ừ, khoang chở hàng rất tiện lợi Đây ờ. ờ, ở trong cái ngăn này đây có ngăn ngăn để đồ để ờ, giày dép hoặc các thứ có mùi chẳng hạn thì mình để cái ngăn này nó sẽ cách mùi ra còn đây là bu lông để hạ lốp Đấy, lốp treo bên dưới là là có một quả lốp dự phòng Đó. còn đây là hộp đồ Ờ, dụng cụ bộ dụng cụ theo xe bao gồm kích Đó. kích này móc cứu hộ khi xe gặp tai nạn này tay tay quay Ờ, trước một uh, chuyến đi dài thì tôi cũng khuyên quý vị các bạn hãy kiểm tra các tính năng an toàn của xe để đảm bảo một uh, chuyến đi suôn sẻ đó là đầu tiên quý vị và các bạn hãy kiểm tra bốn nốt của xe xem có đủ ờ, độ căng đủ áp suất hay không sau đó thì quý vị và các bạn hãy mở lắp ờ, khoang động cơ lên và kiểm tra các cái ờ, dung dịch ở bên trong khoang động cơ đầu tiên là quý vị và các bạn hãy rút que thăm nhớt ra kiểm tra xem nhớt nó có ở trong vạch min max hay không sau đó quý vị và các bạn hãy kiểm tra dầu trợ lực phanh và côn nó làm phía, phía bên tay phải nếu đứng bên đầu này nó là cái bình nhựa màu trắng ở ờ, sát uh, phía bên trong Đấy, thì nó cũng có vạch min mắc nếu kiểm tra đủ và thứ hai nữa đó là kiểm tra nước làm mát của động cơ thì nó có một cái bình nhựa nhỏ gọi là két nước phụ ấy nó có vạch min mắc thì quý vị các bạn hãy kiểm tra đấy xem có đủ hay không và đồng thời là ở bên tiếp theo là có một cái um, cái cái bình nước rửa kính thì nó cũng có vạch min max thì quý vị và các bạn kiểm tra xem có có làm trong khoảng đấy không nếu tất cả đều ok làm trong khoảng min max thì chiếc xe của bạn đã đảm bảo khả năng ờ, vận hành an toàn trong suốt hành trình cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi ờ, video của tôi và uh, hãy ấn vào nút subscribe đăng ký kênh để ủng hộ tôi và làm những cái video uh, chất lượng hơn Ờ, những video sắp tới tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn uh, cách sử dụng các dòng xe Mitsubishi và và và hướng dẫn uh, sử dụng bảo dưỡng bảo hành như thế nào thì nó sẽ ở trong video tiếp theo cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video này